mẫu này vô cùng đẹp luôn các chị không đẹp không lấy tiền nha các chị nha đó phía trước này cổ ren nè đó và phía hai bên eo bên em cũng đang chéo ren như thế này tay thì tay cánh tiên mình che khuyết điểm rất là nhiều luôn cho nên là các chị mà hơi mũm mỉm á mình yên tâm lựa chọn cái mẫu này nhớ chị nha lưng thì lưng phong suông cho nên là mình không có một cái cái cái bồn ở chỗ này mình cũng che được đi rất là nhiều luôn ạ à cùng có túi hai bên cực kỳ sâu nha các chị nha vô cùng thoải mái và rất là đẹp rất là rẻ đúng không ạ số lượng còn có hạn thôi cho nên là mình tranh thủ đặt hàng đi các chị nha chỉ 99 ngàn một bộ thôi các chị ơi mua 3 sản phẩm sẽ được miễn phí ship tận nơi cho nên là khi mà các chị đặt hàng á mình cứ để lại với bình luận màu cộng số điện thoại màu cộng số điện thoại thì bên em sẽ alo chốt đơn nhanh chóng cho mình ha rồi này là tông màu đen nha các chị nha màu đen của mẫu này nha các chị nha cực kỳ đẹp luôn các chị ơi em đứng gần đi các chị xem nè đó đó các chị để ý nha khi mà mình nhận thanh toán tiền thì mình mở ra xem đúng như mẫu này hay không nha các chị nha đúng thì mình nhận hàng ha rồi các chị có thể phản ánh vào cái số hotline chị nha Đấy, rất là đẹp luôn màu đen nè phẩm trở lên 3 sản phẩm sẽ được miễn phí ship tận nơi cho các chị nha các chị nha mua dưới 3 bộ thì cộng phí ship toàn quốc là 30 ngàn khi mua vui lòng không trả giá nha các chị nha bên em like sao thì bên em sẽ giao hàng như thế đó các chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em và chốt đơn bằng cú pháp màu cộng số điện thoại dưới bình luận dùm cho em nha cứ comment dưới bình luận màu cộng số điện thoại thì bên em sẽ alo chốt đơn nhanh chóng cho mình như các chị nha đấy like như thế nào thì bên em sẽ giao hàng như thế đó màu y chang như bên ngoài như các chị nha không khác gì luôn ha cho nên là các chị yên tâm đặt hàng trước khi thanh toán thì các chị sẽ mở ra xem đúng hàng đúng mẫu livestream hay không các chị thanh toán mà đúng không cho nên là các chị yên tâm và hàng của bên em thì khác so với thị trường nha các chị nha cho nên là các chị không nên so sánh nha các chị gặp nhân viên của bên em sẽ tư vấn và lấy size chốt đơn cho mình